so với những cái dòng sản phẩm ờ, phổ thông khác và dòng sản phẩm này hiện tại nó uh, có cho mình những cái uh, tính năng như là thay dao nhanh và can dao nhanh uh, với uh, thiết kế bàn điều khiển ở phía trên thì sẽ giúp cho anh em có, uh, có thể là dễ dàng sử dụng và vận hành đối với dòng sản phẩm này và dòng sản phẩm này là dòng uh, sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn uh, nguyên chiếc uh, từ nhà máy Trung Quốc và nó sẽ sử dụng được cho tất cả các uh, hệ nhôm cũng như là các loại dao phay uh, như các loại uh, dao phay uh, Sinpa, BMA ở ờ, các loại à, dao phai 3 à, tầng hay là 7 tầng, 8 tầng đều có thể dùng được trên dòng sản phẩm máy phai này. Ờ, và anh em thấy thì à, ở trong hệ thống tủ của dòng sản phẩm này sẽ có cho mình những cái cửa dao để để nhôm cũng như là một cái tích công dao. Ờ, và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau là tiến lại gần để mà quan sát những cái cấu tạo bên trong cho tới dòng sản phẩm máy phai đố thay cho nhân này. Về dòng sản phẩm máy phai đố thay cho nhân này vẫn được sơn hoàn toàn đó là sơn tĩnh điện ba lớp thân gầm và bệ máy tên là sinh ngọc lục bảo độc quyền của công ty Factor Việt Nam. À, ờ, tay trên máy thì được tích hợp để là bốn cự dao để anh em có thể là à, để dao sẵn để chúng ta thực hiện đó là quá trình à, thay dao nhanh. À, và trên dòng sản phẩm này được à, tích hợp một bích tông dầu anh em ạ. Thôi vì những cái dòng sản phẩm phổ thông trên thị trường hiện tại thì không có bích tông dầu hỗ trợ nhưng đối với dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam trên dòng sản phẩm máy phay thân nhỏ này có thiết kế bích tông dầu được đặt ở đằng trước ở à, và phía ở bên trong đây anh em thấy thì sẽ được uh, thiết kế đây là một cái bích tông liền khối anh em uh, anh em có thể là thấy được uh, thực tế là ở phía bên trong đây là thiết kế một cái bích tông dầu ở bích tông khí ở trong đây ạ à, được thiết kế là bích tông đúc đặc không phải, phải uh, sử dụng bích tông tâm à, như những cái dòng sản phẩm thường và với kích thước đây là à, 50 nhân 260 đây là bích tông rất là to ạ đây, à. đây là thiết kế ở bên trong và hệ thống motor thì motor rất là to rất là khỏe đảm bảo là quá trình pha diễn ra nhanh và em. và đây là ở phía bên trên của dòng sản phẩm máy phay đố và mặt bàn thì là được thiết kế với mặt thép rất là to và sẽ được ờ, bôi những cái dầu này à, để ờ, chống hoen rỉ bong chóc bảo vệ cái bề mặt và bàn của anh em và trên máy vẫn được là tích hợp đây là ba bích tông kẹp phôi nhôm với các ờ, chốt cửa và chốt thay dao nhanh sẵn ở trên hệ thống sản phẩm và đây là bàn điều khiển. Đối với các dòng sản phẩm Factor thì bàn điều khiển sẽ được uh, việt hóa hoàn toàn hết. Anh em có thể uh, nhìn thấy được uh, chi tiết đây là chúng ta có thể là thấy đây là nút nguồn đây ạ. Nút nguồn ở phía bên trên đây. Đây là đèn báo nguồn. Tiếp theo đây sẽ là nắp uh, nắp chụp bảo vệ. Ở đây là đổi uh, dao tức là nút thay dao nhanh. Đây là nút khởi động motor, dừng motor và kẹp bích tông. Và sau khi uh, chúng ta đã thao tác xong thì chúng ta tiến hành cắt và đây là nút dừng khẩn cấp của máy thì chúng ta có thể là sử dụng trong lúc uh, những lúc mà chúng ta làm việc mà chưa uh, xảy ra những cái vấn đề mà chúng ta không kịp tắt điện thì chúng ta có thể là thao tác trên nút này và bây giờ chúng ta sẽ xem qua về hệ thống tủ điện của máy máy vẫn uh, được uh, thiết kế tủ điện với uh, thương hiệu điện uh, DLT đây là thương hiệu điện uh, cao cấp nè anh em thấy thì thương hiệu điện uh, DLT được sử dụng bây giờ được sử dụng rất là phổ biến trên thị trường uh, với một cục chống đạo pha một cờ chi áp tổng cục thể và một rơ len ở phía dưới thì dây điện đều được ờ, đánh số thứ tự rõ ràng ờ, và chuẩn xác để anh em có thể là dễ dàng thay thế và sửa chữa và hệ thống hơi thì được ờ, bố trí ngăn nắp ở dưới đây không ảnh hưởng đến hệ thống điện và đối với tất cả các dòng sản phẩm mát phai thì chúng ta bắt buộc là phải có thêm cả dầu làm mát khi thì dầu làm mát vào thì sẽ nó làm cho cái quá trình phai nó sẽ diễn ra rất là êm hơn nó sản phẩm của chúng ta nó sẽ đỡ bị nóng hơn rất là nhiều và làm phẩm của chúng ta tạo ra thì sẽ được đẹp hơn ở và phía dưới đây thì sẽ có thêm một cái ờ, cốc lọc khí để khi mà chúng ta đưa hơi vào thì hơi nước sẽ đi ờ, qua cái cốc lọc khí này và được lọc ra bên ngoài và lượng hơi đưa vào xe máy sẽ là lượng hơi sạch hoàn toàn và không có lẫn hơi nước sẽ đảm bảo cho các hệ thống bích công được uh, an toàn hơn uh, và sử dụng sẽ được bền hơn và trên dòng sản phẩm này chúng ta có phiên bản điện một pha và điện ba pha luôn nên là sẽ tùy vào mục đích sử dụng của anh em chúng ta có thể là lựa chọn các à, dòng sản phẩm phù hợp và trên đây là dòng sản phẩm máy pha đố thay dầu nhanh của công ty Factor Việt Nam ở phiên bản máy pha đố Factor thu nhỏ và với à, mức giá hình dễ dàng cho anh em đầu tư nếu như anh em nào có nhu cầu thắc mắc về dòng sản phẩm này vui lòng liên lạc trực tiếp số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em line 0787291188 hoặc đến trực tiếp tổng kho máy nhôm Factor để chúng ta có thể là xem máy test máy trực tiếp